Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình à, Hôm nay là ngày học đầu tiên Sau khi mình thi xong hai môn tin học cơ sở và tin học văn phòng Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học môn uh, chuyên ngành của mình là môn Photoshop à, Hiện giờ là đã gần 12 giờ và trời rất là nắng giờ dạ, và bây giờ mình đang chuẩn bị ờ, đồ đạc để ờ, lên trường học lên đường thôi nào Two hours later Hello các bạn, mình đã trở lại rồi đây Sau uh, thời gian nửa tiếng Mình chạy từ nhà lên tới trường thì uh, bây giờ mình đang có mặt ở trường Và tiết học của mình sẽ bắt đầu lúc 12 giờ rưỡi là nắng các bạn ơi quá nắng luôn đi vô luôn rồi đi vô đã báo đã báo rồi nói đâu giờ ta Ờ, tao, bắt chơi bắt đầu. À, shop là thằng à, quan trọng lắm đó lấy tiền người ta tiếp được hay là không được là do đó vui vẻ xong thì khách hàng người ta nói trời ơi dép mấy tôi vậy hả thiệt đó trời ơi làm đúng không con vẽ xong nó nói trời ơi vậy hả ớn vậy ớn cái vậy rất tôi vậy kinh khủng quá vậy là tao không làm mà tao không làm thì sao